tổ chức xã hội đen thì việc bắt cóc người là hoạt động quen thuộc của họ. Tuy nhiên, một nhà nước mà tổ chức bắt cóc là hành động không thể chấp nhận được. Mới đây, chính quyền Slovakia cho bắt cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kadinak, người được cho rằng đã giúp ông Tô Lâm bắt cóc thành công ông Trịnh Thanh tại Đức. Vào ngày 20 tháng 4, báo chí Slovakia đồng loạt đưa tin như vậy. Ông Robert Kadinak chính là người bị cáo buộc đã giúp đỡ phía Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Trần Thành, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Vụ việc đã dấy lên lo ngại rất lớn tại Đức và châu Âu trước sự manh động của nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đứng đầu là ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Robert Cardinal. Để đưa được ông Trịnh Xuân Thanh về nước thông qua Robert Kajak, ông Tô Lâm đã thuê chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, chính ông Tô Lâm là người đầu tiên bước chân lên chiếc máy bay này. Tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả có 12 người. Trịnh Trân Thanh là người cuối cùng đưa lên máy bay. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì lúc ấy, ông Trịnh Trân Thanh trông có vẻ như bị thương. Vẻ người lờ đẫn được hai mật vụ Việt Nam sốc nách hai bên dìu đi. Các nhà điều tra Đức thì cho rằng Trịnh Nhân Thanh đã bị thương và bị cho uống thuốc có chất ma túy. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, tờ báo Frankfurt Allgemeine thùng của Đức là nhật báo có tầm vóc liên bang và có uy tín hàng đầu của nước Đức, đã đăng một bài báo tương thuật về một phát giác rằng chính ông Robert Kalidak, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, đã giúp ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đưa Trịnh Nhân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia cũng được biết ông cựu Bộ trưởng Robert Kalinak đã bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua. Đó là bao gồm việc tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức rất nguy hiểm. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành làm chấn động thế giới hành động bắt cóc người tại một quốc gia có dân chủ và pháp quyền hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và vi phạm pháp luật Đức. Nhưng ông Robert Kalinak lại tham gia thì rõ ràng đấy là một tội ác lớn và ông ta khó mà tránh né. Sau vụ bắt cóc xảy ra không lâu thì ông Robert Kajak phải từ chức. Được biết, Slovakia là thành viên của châu Âu. Nếu ông Robert Kajak bị kết luận là đã có tội khi giúp Tô Lâm đưa người bị bắt cóc về Việt Nam, thì việc kết luận ông Tô Lâm chính là tội phạm. Vì ông đã vi phạm luật pháp Slovakia và Đức. Việc xem ông Tô Lâm là tội phạm thì các quốc gia liên quan dẫn đến việc bắt cóc cũng đã xác định nhưng vì quan hệ ngoại giao nên các quốc gia này chưa ra lệnh truy nã mà thôi. Đức có mối quan hệ kinh tế với Việt Nam nên họ cũng có phần e ngại nhưng Slovakia thì không có quyền lợi gì với Việt Nam khả năng công bố công khai Tô Lâm là tội phạm là điều khó khó có thể tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Không hiểu luật pháp Slovakia có cái gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không rồi châm trước trong cựu Bộ trưởng có quan hệ đặc biệt với ông Tô Lâm hay không. Cũng không biết tại Slovakia có tội là cố ý làm trái như Việt Nam hay không, hay tại đất nước này cứ phạm luật là xử như nhau. Nếu luật pháp Slovakia mà nghiêm minh thì rất có thể ông Robert Kajinak sẽ bị liệt vào tội lớn như tội cố ý làm trái ở Việt Nam. Thì khi đó có thể số phận ông Kajinak sẽ chẳng khác gì ông Đinh La Thăng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh phải chăng hai người bạn này cùng phạm tội. Hình ảnh Trịnh Xuân Thanh lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam dìu lên máy bay ở sân bay Bratislava vào cái ngày oan nghiệt 26 tháng 7 năm 2017 và giữa ông ta với giới mật vụ Việt Nam thực ra không thể không có mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ đặc biệt giữa các tội phạm phía Việt Nam là tội phạm quốc tế, còn phía Karinac là tội phạm quốc gia Slovakia. Ông Tô Lâm, người chuyên gia, dây gây rất nhiều tai tiếng trên dư luận quốc tế từ vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành đến việc ăn thịt bò rắt vàng ở London. Rồi đây rất có thể tên tuổi ông Tô Lâm bị khơi dậy sau vụ việc chính quyền Slovakia đang cho bắt giữ cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia mà chứng minh được có giúp ông Tô Lâm bắt cóc và chuyển người về nước. Và chuyện sẽ còn tiếp tục kéo dài. Phim còn hay, hãy chờ đợi mà xem.